Chuẩn bị cho một buổi livestream bán đồ thời trang chuyên nghiệp, với sự phát triển của công nghệ 4.0, livestream đang dần trở thành một xu hướng mới, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo cho ngành thời trang. Với chi phí thấp hơn nhiều so với các kênh truyền thông khác, bạn vẫn có thể dễ dàng quảng bá và bán sản phẩm chỉ với một nội dung rõ ràng, thu hút cùng với kỹ thuật live chuyên nghiệp để đem đến cho người xem hình ảnh bắt mắt về các sản phẩm của bạn. Để giúp bạn sử dụng phương pháp truyền thông này một cách hợp lý và thành công, Icon Media xin chia sẻ bí kíp về những điều cần chuẩn bị cho một buổi livestream bán hàng quần áo thời trang chuyên nghiệp. Một, một kịch bản livestream thật chi tiết, đây một yếu tố vô cùng quan trọng mà bạn cần chuẩn bị cho buổi livestream của mình. Để tạo ra được một kịch bản bán hàng xuất sắc, trước tiên bạn cần hiểu rõ đối tượng xem livestream của bạn sẽ là ai và hãy cố gắng nắm bắt tâm lý mua hàng của họ. Từ đó, lập danh sách các sản phẩm bạn muốn bán, và tất nhiên đó phải là những sản phẩm có khả năng gây hứng thú với đối tượng xem livestream. Dưới đây là một kịch bản khá phổ biến nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả mà bạn có thể áp dụng, giới thiệu thương hiệu của bạn và mục đích livestream. Giới thiệu các sản phẩm bạn chuẩn bị bán, thử từng sản phẩm, trong lúc đó nói rõ các chi tiết, giá cả, khuyến mãi và các thông tin liên quan đến sản phẩm đó, đưa ra lời kêu gọi, hướng dẫn mua hàng, thúc đẩy việc chốt đơn. 2. Tạo ra một không gian sáng sủa và nhất quán, một không gian sáng sủa, sạch sẽ và chuyên nghiệp chắc chắn sẽ tạo cảm giác tin tưởng từ người xem và giúp họ nhìn thấy sản phẩm của bạn một cách rõ ràng nhất. Một chiếc bắt rốt với thông tin thương hiệu của bạn cùng với một tông màu phù hợp để làm nổi bật sản phẩm chắc chắn sẽ là một sự đầu tư tốt để tạo sự chuyên nghiệp và tạo ra nhất quán về hình ảnh cho mọi buổi livestream của bạn. Riêng với sản phẩm thời trang, bạn có thể đặt một vài mannequin vào khung hình để người xem có thể nhìn thấy nhiều sản phẩm hơn. Hãy nhớ đầu tư chút thời gian để mix and match đồ cho mannequin và đảm bảo những bộ đồ trên đó cũng được là phẳng, chỉnh chu nhé. Thêm vào đó, bạn có thể mở một nền nhạc yêu thích, với âm lượng vừa phải để tạo cảm giác thư thái cho người xem. Tuy nhiên lưu ý tránh mở những bài hát có bản quyền vì Facebook có thể ngưng hoạt động trực tiếp của bạn nhé. 3. Chuẩn bị và tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa MC và người mẫu. Người mẫu chính là người giúp các bộ sản phẩm của bạn trở nên trực quan hơn đối với người xem. Bạn cần chuẩn bị sẵn các bộ đồ, không chỉ mặc các sản phẩm quần áo mà còn nên chuẩn bị cả phụ kiện đi kèm để giúp họ có một ao phút thật hoàn hảo. Khi xuất hiện trước ống kính livestream, hãy đảm bảo mắt luôn nhìn thẳng vào ống kính để tăng tính tương tác. Việc di chuyển nhẹ nhàng và xoay trái xoay phải sẽ giúp người xem có một cái nhìn tổng thể về sản phẩm. MC đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi họ sẽ dùng giọng nói truyền cảm. Hấp dẫn để thu hút người xem, giữ chân họ ở lại xem tiếp và kêu gọi mua hàng. Trước buổi livestream, MC cần có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung của từng sản phẩm. Không chỉ đối với người mẫu, trang phục của MC cũng cần được chú trọng để tạo hình ảnh đẹp trong mắt người xem. Một tip nho nhỏ là bạn có thể để MC mặc luôn sản phẩm bạn đang bán để họ tiện quảng cáo và chia sẻ cảm nhận sử dụng sản phẩm. Cả MC và người mẫu đều cần hiểu rõ kịch bản của buổi livestream để cùng phối hợp nhịp nhàng. Họ cũng nên trang điểm nhẹ nhàng để thêm phần tươi tắn. Tránh để khách hàng cảm thấy bị phản cảm bởi một khuôn mặt nhợt nhạt hoặc trang điểm quá đậm. 4. Chuẩn bị các thiết bị công nghệ cần thiết và nhân sự quay để truyền tải những hình ảnh thật thu hút và chân thực đến người xem thì không thể thiếu những chiếc máy quay chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú trọng vào các thiết bị hỗ trợ quay như bảng đèn LED để hình ảnh được sáng sủa hay micro cho MC để giúp giọng nói được truyền cảm, rõ ràng, từ đó giúp đem lại chất lượng tốt nhất cho các buổi livestream. Chất lượng mạng cũng cần được đảm bảo ở chất lượng tốt, tạo ra đường truyền liên tục để tránh gây khó chịu cho người xem. Với những thiết bị quay như vậy, bạn cũng cần có những cameraman có kỹ thuật quay chuyên nghiệp có khả năng kiểm soát máy móc và chọn góc quay hợp lý. Icon Media cũng khuyên bạn nên có những kế hoạch và thiết bị dự phòng tại chỗ, tránh trường hợp lỗi kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến kết quả và tốn kém thêm một khoản chi phí. 5. Giải pháp livestream để giúp bạn áp dụng giải pháp truyền thông này một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, Icon Media triển khai dịch vụ livestream cho rất nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm cả livestream bán hàng quần áo thời trang cao cấp. Với thế mạnh của đội ngũ nhân lực nhiều năm kinh nghiệm quay phim, chụp hình trong các sự kiện, cùng các trang thiết bị hiện đại tiên tiến, phục vụ và đáp ứng nhu cầu livestream của quý khách hàng, Icon Media luôn đảm bảo đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí cho một buổi livestream phát trực tiếp chuyên nghiệp và hiệu quả.